Mục tiêu cuối cùng của việc học Phật là Trở về tự tánh Cho nên nước trong thì trăng tự đến Tâm tịnh tức Phật tự hiện Cho nên cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn Điều này không thể tưởng tượng được Vì sao vậy? Vì tưởng quý vị liền khởi tâm đồng niệm Sai rồi Nói năng cũng phải khởi tâm đồng niệm Không khởi tâm không đồng niệm thì sẽ không nói Cho nên tư tưởng, nói năng Đều không thể đạt đến cảnh giới này Trong cảnh giới này không có tư tưởng, không có nói năng Thuần chân không vọng tưởng Dạng đức dạng năng Hai ví dụ đều hay Nước trong Trăng tự nhiên đến Trong nước hiện mặt trăng Trăng cũng không đến Nước cũng không đi Trăng ở trong nước Tâm chúng ta nếu thanh tịnh Phật liền tự hiện Quý vị liền nhìn thấy Phật Đây là cảm ứng đạo giáo Liên trì đại sư nói gì Sớ sao của Ngài Liên trì nói Xưa nói Phật vô khứ lai Vì sao có Phật hiện ở trước mặt nếu ra câu hỏi như vậy Nghi vấn Dưới đây Đại sư giải đáp cho chúng ta Cảm ứng đạo giao Không trở ngại không đến mà đến Không thấy mà thấy Có cảm thì ứng lúc cảm ứng phật a di đà có phải thật sự đến không phàm phu chúng ta thấy thì thật đến trên thực tế là không đến mà đến vì sao vậy vì đương sự xuất sanh trong tự tánh tâm thanh tịnh không có khoảng cách tức là không có không gian không có không gian tức là không có khoảng cách ngài hiện tiền liền hiện ngay trước mặt Tượng không còn nữa Cũng ngay trước mặt Vậy là đương xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Đức Phật đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm Cho nên đích xác là không đến mà đến không thấy mà thấy Phàm phu có tâm Phật Bồ Tát không có tâm Phật Bồ Tát không có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Vì sao vậy? Chúng ta khởi tâm đồng niệm Ngài có phản ứng Chúng ta nhìn thấy rồi Trong thí nghiệm chứng minh nước Có thể nhìn Có thể nghe Có thể hiểu được ý nghĩ con người Chúng ta cho nó nhìn Để cho nó nghe âm nhạc đem ý niệm truyền cho nó nó có phản ứng chúng ta quá tâm nước có khởi tâm động niệm hay không không có nước không khởi tâm động niệm nói gì sao có phản ứng Đây phải chăng đương xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Phải chăng không đến mà đến Không thấy mà thấy Không sai tí nào Chúng ta nhìn thấy phản ứng của nó Hiện tượng này thay đổi trong từng sát na sát na không dừng Tượng hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy được Đều là tượng tương tự tương tục Sát na không ngừng Tượng đo là tượng của một niệm nhanh quá con mắt chúng ta ứng phó không nổi với nó không nhìn thấy nó đã xuất hiện rồi đã diệt tận rồi ngay ở trước mắt chúng ta trước mắt nhưng không nhìn thấy không nhìn thấy này là do nghiệp chướng người không có nghiệp chướng nhìn thấy được Trong kinh Đức Phật dạy rằng Bát Địa Bồ Tát Nhìn thấy A Lại Gia Nhìn thấy A Lại Gia Chính là nhìn thấy cảnh giới Một niệm xuất sanh Một niệm đó Có sanh trụ dị diệt Bát Địa Bồ Tát Có thể nhìn thấy được Chúng ta ngay cả một niệm Cũng không thể phát giác được công lực không giống nhau đây là nói muôn ngàn sai biệt Sớ sao Nên Diễn Minh nói Trích dẫn lời Của lục tổ tịnh tông Vĩnh Minh Đại Sư Như huyễn không phải thật Tức tâm Phật cả hai đều quên Biết được hiện tượng Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Trong tâm quý vị Không khởi tâm Không đồng niệm Tâm Phật đều quên Đây là chân tâm Bất vô huyền tương Có cảm Ngài có ứng Tác bất hoại tâm Phật Tâm Phật lưỡng dòng Bất hoại tâm Phật Lưỡng dòng là không chấp trước Không khởi tâm Không đồng niệm Tường có hay không? Có Trong tâm hiện có gì? Phật tượng hiện tiền Phật tướng diệt rồi không còn nữa Bình thường nhìn thấy hiện tượng này như vậy Lâm chung nhìn thấy hiện tượng này cũng như vậy Tâm thái của chúng ta Không bị ngoại cảnh xoay chuyển Mà như thế nào? Tăng cường chánh tính Chánh niệm của chúng ta Vậy là đúng rồi Cho nên trong giáo lý Đại Thừa Đức Phật dạy Hiện tướng hiện tiền Không thể chấp trước Không thể phân biệt Không thể yêu thích Yêu thích là động rồi Trong tâm liền sanh ngạo mạn Quý vị xem công phu của tôi khá lắm Tôi nhìn thấy Phật Quý vị còn chưa nhìn thấy được Tâm ngạo mạn liền sanh khởi Nên như thế nào? Dùng tâm bình thường đối đại Bình là bình đẳng Thường là bất biến Tâm bình thường là dùng chân tâm đối đại Không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Điều này quan trọng hiểu rõ đạo lý này rồi chúng ta lập tức đem nó dùng vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày tất cả hiện tượng được nhìn thấy mắt nhìn thấy tai nghe được mũi ngửi được thân thể tiếp xúc được cũng là như huyễn không thật cũng là huyện tượng cùng một đạo lý chúng ta cũng nên dùng tâm bình thường để tiếp đại vậy là quý vị đã sống cuộc sống của phật bồ tát Quý vị không sống cuộc sống của nhân gian Mà sống cuộc sống của Phật Bồ Tát Thanh tịnh tự tại Một máy trần không nhiễm Thanh tịnh bình đẳng giá của quý vị hiện tiền Thanh tịnh bình đẳng giá chính là Phật A-di-đà Nói cách khác Quý vị đã khế nhập cảnh giới của Phật A-di-đà Phật A-di-đà là tự tâm Phật Tự tâm chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tự tâm Trong tam thời hệ niệm Trung Phong Thiền Sư đã nói qua với chúng ta Chứng minh lời Phật nói trong kinh Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thế giới cực lạ cho tâm tưởng của chúng ta mà sanh Phật A-di-đà là do tâm tưởng sanh Chư thiên thần thánh Từ tâm tưởng sanh Địa ngục ngạ quỷ cũng do tâm tưởng sanh Xem tâm quý vị nghĩ thứ gì Ngài liền hiện tự đó Điều này là do Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ nói ra Đâu ngờ tự tánh Năng sanh dạng pháp à, Trong Hoàng Nguyên Quán nói là Xuất sanh vô tận Huệ Năng Đại Sư nói Năng sanh dạng pháp Cùng một ý nghĩa này đã là phật tự tâm tiếp dẫn làm sao không sanh có lý gì lại không sanh Giả người tu, giả người giảng sanh Một người cũng không bị sót lại Đó là sự thật rất chính xác Vì sao không thể giảng sanh Do bản thân quý vị đã sai ý niệm Quý vị không y giáo phụng hành mới xảy ra vấn đề này Thật sự y giáo phụng hành Làm sao xảy ra sự việc này được Không thể được Điều này chúng ta không thể không biết Sau khi biết rồi Lòng tin của quý vị sẽ đầy đủ Một câu danh hiệu Phật quý vị niệm thật sự Đầy đủ niềm tin vọng niệm không còn nữa ở nơi đây ở nơi kia tất cả đều không còn gì nữa hoàn toàn không còn nữa quý vị xem tự tại biết vào an vui biết vào quyền này không phải ở người khác đều do nơi bản thân ngày nay chúng ta duyên này đã gặp rồi thiện đạo đại sư nói đều do nơi gặp được duyên khác nhau Duyên chúng ta đã gặp được rồi Gặp rồi có thể thành công hay không Do nơi bản thân Không phải nơi người khác Tôi thật làm tôi sẽ thành tựu Tôi không chịu làm thì sẽ không thể thành tựu Tôi còn lưu luyến thế gian này Tôi không thể thành tựu Chương gia đại sư dạy tôi buông xuống Tôi thật buông xuống rồi Ừ. Tất cả đều buồn xuống Quý vị có thể thành tựu à, Không dứt khoát niệm Phật tu hành Vậy không được Không đáng tin à, dạ. Thế là quyết một lòng chuyên tâm tưởng niệm Tưởng là ghi nhớ à. Đó chính là nhớ Phật niệm Phật chuyên tâm buông xả tất cả giống như liên trì đại sư cuối đời những lời này ghi lại trong trúc song tùy bút ngài nói tam tạng mười hai bộ kinh để cho người khác ngộ Ngài không đồng nữa Ngài hiểu rõ rồi Không cần lãng phí thời gian nữa Tám dạng bốn ngàn pháp môn Để cho người khác hành Quý vị ai muốn thực hành thì thực hành Bản thân thì sao Một bộ di đà kinh Một câu Phật hiệu niệm đến cùng Không cần gì nữa